nụ cười thiết tha tình ngập tràn trong tim giờ tim đau môi hồng đã xa đã trao hôm nào Hello, xin chào tất cả các bác nhá Hôm nay nhà thông minh 17 lại xuống Phúc Thành, Vũ Thư các bác nhá Lắp một bộ dàn cho bác khách ở dưới này Bên em đến nơi sẽ quay video trực tiếp cho các bác xem và cấu hình hôm nay em lên cho bác chủ ở đây là một combo có trị giá là 19 triệu các bác nhé Loa ở đây em sử dụng là loa TACT Đẩy thì em sử dụng là đẩy uh, TD Arctic DK 2.8L các bác nhé Và một con vang thì em sử dụng vang số BMX Mic thì mic M8 các bác nhé Combo này thì ờ, rẻ hơn cái combo mà em hay lắp 25 triệu ở đôi loa Đôi loa này chỉ có trị giá là 6 triệu thôi các bác nhé Và bây giờ thì bên em sẽ phối ghép cho các bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp combo này thiết tha tình ngọt tràn trong tim giờ tìm đâu môi hồn đã xa đã trong hôm nào một giấc sao nhớ không em ngày chủ nhật người đưa thơ chìm dưới sương mù vì bên em trong góc giao đường tiếng kinh cầu dệt mộng yêu đương chúa thương tình sẽ cho tình mãi mãi gần nhau hello alo bao em ngồi lắng nghe để lòng anh Nhà thông minh 17 vừa thi công xong, các bạn thấy hay có thể đăng ký kênh, chia sẻ video giúp Nhà thông minh 17 các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.